à, hướng dẫn anh em ờ, cách đánh liêng 6 nhà nhé đánh liêng 6 nhà máy đã báo một anh em chỉ cần bỏ đi một lá ai canh bài cũng được anh em chia này một nhà này hai này ba này bốn này năm sáu nhà luôn chia 6 nhà máy này anh em có thể chơi tối đa là 15 nhà 6 7 8 nha đánh liêng này. nhà mình 7 điểm 7 arrow này em xem 7 arrow này đó 7 arrow là to nhất rồi nhìn xung quanh là toàn chỉ có 012 thôi nhà này 6 điểm này đó nhà này 6 điểm tiếp này chia sẻ anh em này. con máy này đánh bài rất là nhanh nhà này 7 nhưng thua chất rô đó nhà này 7 át cụ luôn làm lại cho anh em xem rất là nhanh đánh 6 7 nhà đều được mình có thể tăng giảm người chơi ở trên cái này à, đặt bài ra kênh bài này kênh bài kênh bài máy nó vẫn báo bình thường máy nó báo 3 thì anh em chỉ cần bỏ ba lá đi anh em chia 1 2 3 4 5 6 ván này chắc liêng 7 điểm 7 điểm cũng cao cao nhất hội rồi đó anh em nhìn qua xem này 7 điểm nhé anh em nào mà đam mê đánh bài thì có thể là comment kết bạn Zalo số của Tấn Tấn sẽ chia sẻ cho anh em cách sử dụng máy đánh bài này cực kỳ hiệu quả luôn nhé à. làm lại cho anh em ván nữa này. ngang dọc thì cũng được để bài xuống là máy báo rồi kênh bài máy văn báo đó kênh máy văn báo máy bấm một anh em chỉ cần bỏ tay này em kéo một lá xuống anh em chia này. một hai ba 5 6 đó mình chỉ cần làm động tác nhẹ như vậy 9 điểm 9 là to nhất rồi à? đó anh em xem bài này zoom lên cho anh em xem đó. 9 điểm 469 này đó, thu nhỏ lại anh em nhìn này. bây giờ thì nó sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em cách sử dụng con máy đánh bài này để anh em à, sử dụng thành thạo con máy đánh bài có thể gỡ gạt lại những gì mà anh em đã mất nhé đây. con máy đánh bài này là con iPhone pin của nó có thể dùng được trong thời gian là 4 tiếng à, con máy iPhone này bây giờ thì mình sẽ cho tối màn hình đi để anh em nhìn rõ hơn nhé à, anh em đó anh em nhìn rõ chưa là khi khi đi chơi thì anh em bấm vào cuộc gọi cảm biến của con này rất là nhạy luôn pin bền anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường bấm một cuộc gọi đến thăng 13 2580 thăng đó thì nếu mà anh em nào mà muốn sử dụng con máy này có thể gọi qua Zalo số hotline của Tấn hoặc là lên trực tiếp cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em nhé à, cài đặt con máy này mình có thể là mua được ba trò chơi anh em nào đánh liêng đánh bài cào đánh uh, binh ấn độ đánh phỏng đánh xâm lốc cũng được quan trọng là mình sẽ lựa chọn ra ba cái trò nào anh em hay chơi nhất để anh em uh, sử dụng Đấy. con máy khi anh em mua về nó sẽ có cái trò chơi ở đây đây là một con máy mới cho nên là nó chưa cài cái trò nào Đấy. trước khi nâng cấp là tối đa là ba trò chơi này em nhìn này. Đấy. nó sẽ mua tối đa cho mình ba trò anh em sẽ lựa chọn ba trò nào anh em chơi nhiều anh em mua à, bây giờ tôi sẽ test lại cho anh em đánh liêng mình sẽ vào chế độ thử này 3027 này ở đây nó sẽ có chế độ mua và chế độ thử mình sẽ để chế độ thử mua là không mất tiền anh em nhé mua là hoàn toàn không mất tiền mình sẽ tăng người chơi lên 8 nhà để anh em xem này đặt bài là máy báo à. Đó, à. kênh bài máy vẫn báo máy báo 3 anh em chỉ cần bỏ đi ba lá 1 2 3 như thế thì anh em sẽ sử dụng được con máy này rất là hiệu quả 4 5 6 7 8 Đó, chia nhanh cho anh em xem này nhà mình 9 điểm 9 hơn sơn nhà mình 9 hơn nhà kia sơn em nhìn đấy nhà mình 9 này nhà này cũng 9 nhưng nhà này 9 thua sơn này. đó anh em xem hai nhà đều 9 nhưng là thua sơn này. đó. sử dụng con máy này thì anh em cam kết với anh em là hiệu quả 100% anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em